thì hôm nay là mình à, dùng à, à, cái khuôn này để mình nướng bánh bông lan và mình nướng bằng than thì hôm nay là mình công thức mình pha bột sẵn để cho cô chú dễ làm thì ở đây là mình có bột mì đường cát trứng vani thì bột mì của mình chuẩn bị sẵn ở đây á, là 300g bột mì nha 300 đến 350 gram bột mì và đường á, thì mình có là 600 gram đường 600 gram đường và trứng á, trứng á, thì mình có 8 quả trứng tương đương với nửa ký trứng nha và hai ống à, vani để mình à, khử bớt cái mùi tanh của cái trứng và bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi nha mình sẽ làm món bánh à, bông lan này trước tiên á, là mình dùng 8 quả trứng tương đương với nửa kg trứng nha để mình à, lấy cái à, trứng ra thì à, lòng đỏ và lòng trắng thì cô chú lấy hết luôn nha mình à, dùng luôn lòng đỏ và lòng trắng thì hôm nay là mình chia sẻ đến cô chú là cách pha bột luôn đây là món bánh à, truyền thống ở à, miền Tây và là một món bánh à, rất à, quen thuộc cũng à, rất là dễ làm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 đã được đánh tan ra và tiếp theo là mình cho đường cát vào và vani vào để mình đánh như vậy trắng lên luôn nha thì mình dùng là 600g đường cát mình đánh cho nó dậy thật là dậy lên càng dậy càng, càng tốt nha cô chú mình à, đánh à, bọt này nó càng dậy thì à, càng tốt nha cô chú thì mình đánh cái bọt nó trứng với đường đó, nó trắng gì nè mình đánh cho trắng nha rồi à, sau đó là mình à, chọn bọt nha thì à, đối với bánh bông lan này á, là mình chỉ có chọn bột mì thôi nha cô chú mình không có bỏ bột nở đó mình không có mà mình chỉ có chọn là bột mì thôi thì mình cân ra đây á, là 350g bột mì nha mình chọn vô với nửa ký trứng nửa ký đường thì mình chọn vô xong á, là mình phải đảo cho cái bột mì này cho nó đều luôn nha cô chú cho nó đều vào bột nha đó mình quậy ra cho nó đều ở đây là mình làm một lần cho cô chú à, dễ à, dễ cách làm cũng như là dễ ha dễ cách pha bột đó đặc biệt đó là cô chú nào mà mới vừa hay là bạn nào mới vừa biết làm đó là mình làm cách này thì à, là dễ ha đó là mình phải quậy cho cái bột này nè cho nó tan thật là tan ra khi mà mình bỏ bỏ bột à, mì vô á, thì à, cái bột à, này nó hơi đặc lại nha cô chú đó nó chảy à, dừa nè để mình vừa đổ bánh nha đó rồi như vậy là mình đã à, pha bột xong và tiếp theo là mình sẽ nướng bánh nha thì đầu tiên là mình dùng cái khuôn này để mình nướng bánh và mình nướng bằng than mình lấy lửa ờ, ở phần ờ, dưới nè mình để lên phía trên để cho nó ờ, để khi mình nướng đó là cái bánh nó vàng đều hai mặt ha đó lấy cái lửa mình để lên phía trên trước bánh bông lan này thì rất là dễ làm nha cô chú như cách mình chia sẻ đến cô chú là pha bọt đó thì à, cô chú có thể à, làm theo cấp cách của mình ha đặc biệt nào à, là những cô chú anh chị nào mà mới vừa biết làm bánh bông lan mà không biết cách pha bọt đó thì áp dụng vào để làm video ha áp dụng vào để làm món bánh bông lan nha cô chú thì mình lấy cái lửa than ở dưới này nè mình đã làm cho nó cháy lên này nè mình để lên phía trên làm cho khuôn cho nó nóng thật là nóng lên đó để cho khuôn cho nóng rồi khi mà mình nướng bánh đó cô chú để mình à, chia sẻ thêm nha mình nướng bánh đó ở trên mà cái lửa nó vàng trước á thì mình phải à, lấy cái lửa trên này bỏ xuống dưới đáy nha để mình cân bằng giữa cái độ vàng cái bề mặt và cái cái cái ờ, đáy của cái ờ, cái khuôn là bề mặt và bề trái đó để cho nó vàng đều ha như vậy cái bánh nó mới ngon mới đạt nha cô chú rồi mình để cho thật là nóng sau đó mình phải thoa ờ, dầu vào rồi mình đổ bột nha mình thoa dầu vô 12 cái bánh nha cô chú và mình thoa cho thật là đều đó mình thoa cho thật là đều nha ở đây á, là cái à, cái cái này là cô chú dùng cây bông cũng được bông gòn á, mình quấn lại là mình làm cái bông thoa dầu nha cũng được nha hoặc là mình có cỏ mình thoa cũng được à, cô chú thấy à, cái khuôn rất bóng mình nướng bánh ra thì à, rất là bóng luôn nè đó mình thoa cho nó đều hết rồi mình thoa xong á tiếp theo á là mình đổ bọt nha thì ở đây nè bọt mình chọn sẵn rồi giờ là mình múc gato rồi mình múc ra được một tô nha tiếp theo là mình à, đổ vô khuôn nha thì à, mình múc một muỗng nè một muỗng muỗng à, chăn canh mình đó múc một muỗng rồi mình đổ vào khuôn nha và cô chú đổ à, lưng thôi nha cô chú mình đừng đổ đầy quá đầy quá thì khi mà cái bánh nó nó nó nó, nó chín nó phì lên á nó không đẹp nha mình làm lưng lưng thôi đó mình đổ vô thì à, khuôn này là mình nướng được 12 cái bánh nha cô chú mình nướng được 12 cái bánh rồi sau khi mình đổ bột xong là mình đậy nắp lại nha nắp trên nè có than nè mình đậy nắp trên lại đó rồi là mình à, canh lửa nha mình canh lửa là cái bề dưới nếu mà vàng á vàng bề dưới trước á thì mình phải lấy lửa than dưới này nè để lên trên này nha còn nếu mà ở trên vàng trước thì mình lấy cái lửa than ở trên mình để về dưới nha đó là cái cách để mình nướng bánh bông lan à, truyền thống này bằng than nha thì mình nướng bông lan này á, là à, tùy theo à, mỗi à, bạn khéo tay nha và tánh thẩm mỹ mình nướng ra cho một cái bánh đẹp nha bánh nó vàng á, thì à, mình à, lấy bánh ra nha cô chú ở đây á, là mình à, nướng bằng than thì mình phải à, cho cái bánh nó vàng đều hai mặt như vậy à, mới đạt nha đó thì à, như vậy là à, à, bánh đã à, vàng và màu thì mình à, thấy à, được rồi thì mình lấy ra ở đây là một cái à, dĩ bánh à, mình làm à, đầu tiên đó, mình để à, qua đây cho cô chú thấy ha khi mà mình nướng bánh này đó cô chú thì à, cái à, phần ở dưới à, mặt trên này nè nó ờ, không có bị bung ra nha nếu mà bị bung ra nhiều á, là bột dư bột mì là bột mì nó dư lượng bột mì thì nó dễ bị ờ, cứng cái bánh nha mình làm ờ, bánh này là mềm đó mềm như vậy mới đạt nha cô chú thì đây là loại bánh mông lan à, nướng bằng than cũng rất là dễ làm và đặc biệt đó là cái dụng cụ để mình làm thì cái khuôn cũng rất là quan trọng mình nướng ờ, cho ra cái ờ, một bánh ờ, rất là đẹp đó như vậy là được 12 cái bánh nha và tiếp theo là mình đổ bột vô thêm để cho cô chú thấy nha và mỗi một cái bánh là cô chú đều phải thoa dầu nha thoa dầu vào khuôn cho nó đều rồi như vậy là mình được một chỉ mới và mình để nắp trên rồi à, mình nướng tiếp theo ha mình nướng dĩ à, tiếp theo thì dĩ đầu tiên á là mình được 12 à, cái bánh nè đó mình được 12 cái bánh nha nhưng mà dĩ đầu tiên á, thì lúc nào nó cũng xấu hơn cái dĩ mình nướng tiếp theo nha rồi tiếp theo mình lấy cái dĩ bánh thứ hai ra nha thì đó đây đây là dĩ bánh thứ hai thì cô chú thấy là cái phần trên này nó bị nứt ra nhiều nha là do bột mì á, nó nở ra nó nở ra thì nó bung ra đó nếu mà mình à, không à, không cho nó nứt á, là mình à, làm là mình trộn bột mì vô xong á, là mình nướng liền ha thì nó không có bị nứt như vậy à, đây là dĩa bánh thứ hai rồi mình à, đổ bọt vô nha đó thì bánh thứ hai và cô chú à, để ý cho mình nha cái bánh rất là bóng nè rồi đó là khi mà mình làm đó mình phải cân lửa cho nó đều nha cô chú mình phải là phải để cho lửa cho nó đều rồi mình cũng à, vẫn thoa bọt mình cũng vẫn thoa dầu nha mỗi lần làm thì mình thoa dầu rồi bây giờ bánh chính mình lấy ra các bạn thì à, mình nướng dĩ này nữa là ba dĩ rồi à ha nãy thì mình được hai dĩ và mình còn trong khuôn à, được 12 cái nữa đó mình lấy ra mình lấy ra thì ờ, rất là dễ cái bánh rất là bóng luôn để mình cho cô chú thấy nha cái bánh rất là bóng luôn nè đó rất là bóng luôn nha đó thì à, cái bánh này là mình à, nướng mềm nha còn cứng quá thì à, không đạt nha cô chú bánh phải mềm đó rất là bóng nha và cách lấy thì cũng dễ đó lấy lần lượt mình lấy ra hết luôn rất là dễ luôn rồi mình được à, ba dĩ đó, được ba dĩ rồi, đây là sản phẩm mà mình mới à, vừa nướng nè đó cô chú nhìn thấy cái bánh rất là bóng luôn nha và như vậy là mình à, chia sẻ đến cô chú anh chị là cách pha bột và cách nướng bánh mông lan đến đây xin tạm dừng tại đây nha